Xin kính chào toàn thể anh chị em trong cộng đồng TGC. Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi lời xin lỗi đến những anh chị em đã theo copy tài khoản IC Market của tôi bên sàn IC Market bởi vì do cái sự biến động của thị trường thời gian vừa qua quá lớn và một số anh chị em là chúng ta không còn đủ vốn để tiếp tục theo nên đã dẫn đến là anh chị em bị cháy tài khoản và bị mất tiền. Đây, tài khoản của tôi thì thực ra cũng đang ở trạng thái thua lỗ nó rất là lớn và tôi cũng đã phải nạp thêm tiền vào. Đây là lần đầu tiên mà khi tôi giao dịch phải nạp thêm tiền trên một cái phương pháp giao dịch cố định. Có rất nhiều anh chị em hỏi và thắc mắc tại sao giao dịch lệnh dài là như thế nào và chen là như thế nào. Thì tôi xin nhắc lại anh chị em, đây là lần đầu tiên. Cái phương pháp này tôi đã giao dịch, đã kiểm nghiệm được 10 năm. Không phải là lần đầu tiên. Lần đầu tiên với cái việc phân bổ khối lượng và phân bổ cái lệnh dài cũng như cái tỷ lệ rủi ro nó bị vượt quá tầm giới hạn. Tất nhiên tôi không đổ lỗi là do thị trường. Chắc chắn rồi, cái này là do phương pháp của tôi là tại thời điểm này nó không phù hợp. Và một phần nữa là do nhận định cá nhân chủ quan của tôi. Tôi rất là tin tưởng vào phương pháp đã theo mình 10 năm, đã giúp mình kiếm tiền trên thị trường và tôi muốn chia sẻ với anh chị em đấy là lý do tôi đưa ra tài khoản và anh chị em có thể copy theo tôi rất rất thành thật xin lỗi đây là trường hợp đáng tiếc thật sự không mong muốn tôi không hề mong muốn và tất nhiên cái này thì 10 phần là đến 7 phần là do lỗi chủ quan của tôi là tôi quá tin tưởng vào cái phương pháp quản trị vốn của mình trong điều kiện bình thường nhưng thật sự lần này là một lần thị trường bất thường tất nhiên yếu tố thị trường bất thường thì nó cũng chỉ chi phối đến 30% còn 70% là do yếu tố chủ quan của cá nhân tôi. Tôi nói thế không có nghĩa là quý vị hiểu là phương pháp sai. Tôi nói với quý vị, bởi vì đến thời điểm này, ngay cả một quỹ đầu tư định lượng lớn nhất thế giới tồn tại 4 thập kỷ đem lại lợi nhuận 40% hàng năm trong 3 thập kỷ qua. Nhưng cuối cùng trong năm nay 6 tháng đầu năm nay thì hiện tại đang lỗ rất nặng thì quý vị có thể nhìn thấy cái việc bất thường bất thường của thị trường trong thời điểm này nó không chỉ là ý kiến những cái mà tôi đã đúc kết được trong điều kiện bình thường thị trường nó đã bị phá vỡ 208 nó vẫn hoàn toàn đúng nhưng thời điểm này nó bị phá vỡ chính xác là từ tháng 3 nay nó bị phá vỡ bởi vì cái quy luật hiện nay thị trường đang đi cái cái việc mà Fed can thiệp thô bạo thị trường những thế hệ nhà đầu tư F0 ở nhà ngồi chơi và được phát tiền họ tạo ra một cái sự đảo lộn rất là lớn rất là lớn lao trên thị trường đấy tôi không phải là lấy cái quý đầu cơ uh, ờ, uh, ờ, Rednet Techno này để để biện minh cho hành động của mình quý này thực ra từ đầu năm đến giờ thì họ cũng bị lỗ 13,4% tất nhiên đây nhưng mà quý vị nên nhớ đây là một quỹ đầu tư cực kỳ thành công mang lại lợi nhuận 40% một năm. Quý vị hãy nhớ là lợi nhuận của quỹ đầu tư Warren Buffett có 23% một năm. Quỹ này 40% một năm không phải trong 1 2 năm, trong 3 thập kỷ liên tiếp. Thì chúng ta phải biết cái điều kiện bất thường của thị trường. Còn tất nhiên tôi không đổi là do điều kiện bất thường thị trường mà mình được phép sai hay mình được phép thua cái thua này là do lỗi chủ quan của tôi tôi khẳng định và cái này tôi xin nhận lỗi với anh em thật sự nhưng mà tôi cũng khẳng định lại với anh em không phải vì một trận đánh này hay vì một lần bất thường của thị trường này mà phương pháp đầu tư sai mà tôi sẽ thay đổi hoàn toàn cái phong cách đầu tư của mình quý hãy nhớ một tiền đạo không phải vì sút trượt một quả penalty trong một trận chung kết quan trọng mà họ giải nghệ hay là họ chuyển xuống họ đá hậu vệ trong một thời điểm nhất định đúng ai cũng có lần vỡ ngã cái này đặc biệt là trong điều kiện thị trường biến động bất thường ngay từ đầu tôi đã nói với các bạn là cái cuộc khủng hoảng này là cuộc khủng hoảng thế kỷ 100 năm có một lần chúng ta gặp duy nhất một lần trong đời chính tôi tôi cũng đã tính đến cái trường hợp đó tôi đã tính đến nó sẽ biến động bất thường nhưng thật sự là nó biến động bất thường ngoài tầm kiểm soát và kết quả thì thôi chúng ta cũng không cần nói nhiều kết quả thì dần đến là một số anh em không copy tài khoản của tôi và không tiếp tục có tài chính để theo thì chúng ta bị thua lỗ cái này là cái rủi ro không mong muốn và tôi cũng không biết nói gì hơn tôi chỉ biết là gửi lời xin lỗi anh em và mong anh em thông cảm đây là một trong những bài học mà nó cực kỳ là đáng thực sự là tôi 10 năm giao dịch trên thị trường còn các bạn nghĩ về tôi xấu cũng được tốt cũng được đó. tôi mà xấu thì các bạn có nghĩ tốt thì tôi cũng không tốt lên được còn một khi tôi không đến mức xấu thì các bạn có nghĩ tôi xấu thì tôi vẫn vậy thôi cái gì sai thì tôi đồng ý cái này là sai thật sự là tôi cũng có một chút nó chủ quan quá và nó dẫn đến cái kết quả thành quả nó không được như ý nhưng mà tôi cũng xin nhắc lại với các bạn là trong điều kiện hiện nay và tại thời điểm này từ tháng 3 trở lại đây là thị trường biến động hoàn toàn bất thường không theo một quy luật nào cả. Nên tất cả những cái kiến thức hay những cái kinh nghiệm và những cái phương pháp chúng ta đã từng thành công trong quá khứ thì đến thời điểm này tạm thời ngắn hạn là đang sai. Tôi đang nói ngắn hạn nhé. Chúng ta có thể nhìn thấy là đơn cử như chứng khoán Mỹ đây, kể từ tháng 3 khi lập đỉnh xong, chỉ số Nasdaq giảm về 6.600 bây giờ tăng lên 11.000. Thật sự là tăng gần gấp đôi. Tăng gần gấp đôi trong điều kiện như thế nào? Chúng ta lại phải nhìn lại. Đây, trong điều kiện là đại dịch leo thang. Nước Mỹ thì hơn 500 triệu người nhiễm Covid. À, ờ, 164.000 người chết. Nó phải bằng một huyện của Việt Nam. Chưa bằng một tỉnh thôi, nhưng bằng một huyện. Mỗi ngày hơn nghìn người chết. Như vậy thì không hiểu là thị trường chứng khoán nó là hàn thư biểu nền kinh tế cái gì nó phản ánh cái gì nó lập kỷ lục cái gì lập kỷ lục chào mừng chào mừng chẳng lẽ chào mừng là mỹ có nhiều người chết quá thật sự là cũng như chưa bao giờ khi kinh tế cả toàn thế giới xác nhận suy thoái mà thị trường chứng khoán cứ tiếp tục liên tục lập đỉnh nọ đến lập đỉnh kia tất nhiên là nó có yếu tố bơm tiền của Fed đấy là những cái yếu tố mà nó thật sự là bất thường và tôi khẳng định là đợt này thời điểm này thì cái phương pháp quản trị vốn của tôi áp dụng trong thời điểm này nó đang có một chút vấn đề. Tất nhiên là tôi trải qua hàng trăm trận đánh lớn nhỏ chứ không phải đây là lần đầu tiên. Quý vị nên nhớ, nhưng lần đầu tiên là nó gặp vấn đề. Tôi nghĩ là sẽ phải rút kinh nghiệm nhưng có lẽ nó cũng như từ đầu tôi mấy tháng trước tôi vẫn nói với các bạn. Đây là đợt khủng hoảng thế kỷ nên kinh nghiệm đợt này không có tác dụng gì nữa bởi vì chúng ta chỉ gặp duy nhất một lần trong đời và nó chỉ duy nhất một lần bất thường như thế này thôi sau khi bong bóng đã vỡ sẽ không bao giờ gặp lại ok có lẽ thì cũng không phải vì một lần vấp ngã mà chúng ta từ bỏ cuộc chơi Đấy, nếu bạn nào thông cảm thì tôi cảm ơn còn bạn nào không thông cảm bạn trách cứ thì tôi cũng đành phải chịu thôi cái này là ừ, sự việc nó đã xảy ra rồi chúng ta biết ngay cả đến những tỷ phú thế giới hay những huyền thoại đầu tư đều có những cú vấp ngã. Ngay cả đương kim Tổng thống Donald Trump cũng đã rất nhiều lần phá sản. Tôi không phải nói vì cái lý do đó là tôi được phép, nhưng mà mọi thứ nó đã xảy ra rồi. Điều không mong muốn thì nó cũng đến, nên tôi cũng không biết nói gì hơn cả. Còn chúng ta trở lại với thị trường thôi. Thị trường của chúng ta thì đây là lần thứ tư. Đó. Lần thứ năm, chính xác là lần thứ năm kể từ lúc mà giá vàng của chúng ta bắt đầu không gắn với đồng đô la Mỹ lần thứ năm giá vàng tiến vào cái vùng quá mua mà quá mua trên đồ thị tháng quý vị lưu ý nhé quá mua cực sâu luôn đấy chúng ta lưu ý là từ năm 70 đến giờ đây là lần thứ năm tức là số lần nó diễn ra cực ít quý vị hết sức lưu ý điều đó và trước đó bốn lần trước đó mỗi khi giá vàng tiến sâu vùng quá mua như hiện tại thì sau đó giá vàng đều giảm 20% trở lên sâu nhất là 45% như vậy nếu lịch sử không thay đổi và nếu chắc chắn lịch sử sẽ không thay đổi có thể nó sẽ có sự biến thiên nó hơi quá đà nhưng chắc chắn sẽ không thay đổi giá vàng trong vòng 3 tháng tới cũng không có gì thay đổi là sẽ giảm trên 20% tức là với giá 2.000 đô bây giờ sẽ giảm trên 400 giá do vậy thời điểm này tôi khuyến nghị quý vị là với view trên dài quý vị hết sức lưu ý chúng ta cực kỳ cẩn thận với các lệnh mua còn các bạn bán thì có lẽ là nó cũng có một chút tín hiệu rồi lát chúng ta phân tích ngắn thôi còn về dài hạn cá nhân tôi đánh giá giá vàng vẫn sẽ xuống bất kể tin như thế nào bơm tiền như thế nào quý vị lưu ý đây là lần thứ năm nhé bốn lần trước đều như vậy và lần này lần thứ năm lần cực kỳ hiếm gặp còn có một điểm bất thường nữa tôi cũng xin nhắc lại quý vị là lần này một phần cái phương pháp quản trị vốn của tôi bị một chút chệch choạc đó là do hai mã là Nasdaq và vàng thật sự là Nasdaq thì chúng ta không có gì để nói rồi khi Nasdaq quay trở lại đỉnh nó đã là kỷ lục và rất nhiều tín hiệu giả của Nasdaq nó dẫn đến tôi trần trừ và dẫn đến quyết định nó sai lầm rất nhiều lần Nasdaq đã tạo ra những cặp nến đảo chiều sau đó lại vượt đỉnh đi lên. Thật sự là mỗi khi tạo ra cặp đến đảo chiều vượt đỉnh đi lên trong điều kiện thị trường, mọi thứ đều xấu. Cá nhân tôi đã rất chủ quan, không nghĩ là là nó có thể đi lên được quá nhiều. Kết hợp với việc vàng đi lên bất thường, quá bất thường. Nasdaq thì nó quá bất thường rồi, thì chúng ta cũng không nhắc lại nhiều nữa. Nói chung là lập đỉnh, vô tiền khoáng hậu tăng gần gấp đôi trong điều kiện mà người chết Ờ, cả huyện người thì chúng ta không cũng thật sự là cũng không ngờ hết một phần nữa là vàng thời điểm điên nhất của vàng là khi tạo đỉnh năm 2011 thì cậu vàng cũng chỉ chạy được cái giai đoạn là từ 1472 lên 1920 tức là tăng hơn 500 giá đây chúng ta nên nhớ đây là thời điểm tạo đỉnh tuyệt đối mà sau đó là 7 năm đi xuống liên tục Đấy. Nhưng lần này thì chúng ta trở lại với cậu vàng chúng ta tăng từ 1450 lên 2070. Tăng hơn 600 giá, tăng hơn cả thời kỳ đỉnh cao nhất. Mà khi tôi quản trị vốn thì cái việc cái đỉnh lịch sử và cái quá trình tăng lịch sử nó sẽ không thể nó sẽ không vượt qua và đấy là lý do cũng như rất nhiều tín hiệu khi mà đó vàng đã tiến vào vùng quá mua quá bán rất nhiều tín hiệu đâu đó quanh nghìn chín và đây là một cái yếu tố chủ quan nói chung là bây giờ chúng ta nói chủ quan nó cũng không có nhiều ý nghĩa nữa nhưng thật sự đây là một điều bất thường bất thường chưa gặp trong lịch sử giá vàng tăng vượt gần 200 đô so với lần nó tăng giá dài nhất đó nên đấy là cái lý do là cái phương pháp quản trị vốn của tôi nó bị trịch choạc ở thời điểm này và nó không đúng thời điểm này do yếu tố bất thường của cả hai má tôi tham chiến là vàng và Nasdaq nên nó dẫn đến hệ quả không mong muốn. Tất nhiên là sai thì nó vẫn là sai. Chúng ta cũng không tranh cái đúng sai làm gì cả. Đúng sai có tính thời điểm. Bây giờ tôi bán nghìn chín các bạn bảo quá sai đúng. Bây giờ chúng ta nhìn kết quả xong rồi. Lúc nó ở bốn 4450 có bạn nào dám mơ đến cái đỉnh nghìn chín hay không? cũng như hai tháng nữa có thể một tháng nữa có thể 3 tháng nữa khi giá vàng về lại về dưới 1.600 thậm chí 1.500 lúc đấy các bạn sẽ lại bảo là bán 1.900 là đúng đúng sai nó có tính thời điểm tôi xin khẳng định đúng sai có tính thời điểm và trong điều kiện bất thường thì phương pháp của tôi sai đúng tôi khẳng định là sai nếu không sai đã không mất tiền nhưng tôi khẳng định với quý vị Phương pháp này về lâu dài không sai, trong điều kiện bình thường nó không sai. Đây không phải lần đầu tiên, vì tôi đã đánh hơn trăm trận lớn nhỏ rồi. Nó cũng như cái lúc mà thị trường ở quanh nghìn bảy Chúng ta tham gia bán quanh nghìn bảy Giá vàng vượt lên nghìn bảy mọi người đều bảo sai Nhưng mà trong vòng một hai tuần sau khi giá vàng về dưới nghìn năm trăm mọi người lại bảo bán nghìn bảy là quá đúng Đấy Thực ra nó cũng có yếu tố như vậy. Hôm nay các bạn bảo tôi bán Nasdaq 10.000, chín nghìn rưỡi là sai đúng vì giá lên trên 11.000. Hai năm nữa khi Nasdaq về 2.000 các bạn lại bảo bán vùng 10.000 là quá chính xác. Ngu thế, lúc đó mỗi bán và ngồi im. Tất nhiên là nó sẽ là như vậy. Còn ok, thôi đấy là tất cả những cái gì mà một chút cái một chút tâm sự mà tôi gửi lời thành thật xin lỗi đến những các bạn đã đặt niềm tin vào tôi và lần này thật sự tôi đã khiến các bạn thất vọng còn chúng ta trở lại với thị trường thôi thị trường thì phiên cuối tuần lần này cũng là một lần à, năm farm cá phá tắc cách thông thường như tôi có chia sẻ với các bạn từ rất nhiều tuần trước trong những tuần năm farm giá luôn có xu hướng trở về giá mở cửa tức là vùng đâu đó 197x nhưng lần này năm farm mặc dù cậu vàng cũng đảo chiều rất là ngoạn mục phiên cuối tuần nhưng có lẽ là do nó không đủ mạnh để nó trở về vùng 1975. Đó. Thực ra cái quy luật 5 farm này cũng vậy. Tôi đã đánh rất nhiều năm, tôi theo dõi quy luật 5 farm gần 10 năm rồi. Trong tất cả những tuần 5 farm, tất nhiên là nó không đúng 100%, nhưng đến 80% các tuần là giá vàng sẽ trở về giá mở cửa trước khi đi đâu thì đi. Và phiên hôm cuối tuần chính xác là nó không đi theo quy luật là nó vẫn xuống nhưng nó không trở về giá mở cửa tuy nhiên chúng ta cũng có thể nhìn thấy hiện nay giá vàng là đóng cửa phiên cuối tuần tuy nó có một cái chân khá dài nhưng nó đủ để tạo nên một cặp nến cảnh báo đảo chiều cặp nến cảnh báo đảo chiều xuất hiện trong điều kiện như thế nào thị trường tiến cực sâu vùng quá mua chát ngày tiến cực sâu vùng quá mua chát tuần cũng nằm trong vùng quá mua sâu và điều đặc biệt hơn nó chính là chát tháng nằm trong vùng quá mua rất sâu trị số đạt 86 chúng ta nên nhớ đây là lần thứ 5 trong lịch sử của giá vàng nhé lần thứ 5 lịch sử toàn bộ của giá vàng từ năm 1970 đây là lần thứ 5 giá vàng xuất hiện cái tín hiệu này trên đồ thị tháng do đó tương lai tháng này và tháng sau sẽ xảy ra một cái cuộc lật đổ đảo chiều ngoạn mục của giá vàng thì chúng ta cũng không nên bất ngờ. Do vậy, thời điểm này thì thật sự giá vàng biến động cực kỳ mạnh. Tôi cũng không khuyến nghị quý vị lệnh mua bán ngày gì cả bởi vì quý vị biết là một ngày giá vàng đi 5-70 đô như đi chợ thì việc một lệnh đánh ngày dừng lỗ 5-7 đô không có ý nghĩa gì cả thời điểm này bởi vì một cây đến 1-2 phút nó đã hết 5-7 đô rồi tôi chỉ nhắc lại quý vị thời điểm này không phải thời điểm để mua nó đã quá muộn để mua rồi còn bán thì tùy theo cái nhận định của quý vị thôi vì thời điểm này thị trường nó biến động rất bất thường tôi nghĩ là nếu quý vị có thể bán thăm dò hoặc là bán những cái một phần nhỏ thì không sao rồi bán tiếp trên đường đi thế thôi còn quan điểm tôi tôi vẫn giữ quan điểm khi những chỉ báo đã xảy ra giá vàng sẽ điều chỉnh trên 20% trong vòng 1 đến 3 tháng tới như vậy giá vàng sẽ giảm 400 đô ít nhất 400 đô nhiều nhất thì tôi không dám nói ít nhất 400 đô. Quý vị lưu ý điều đó. Trong thời gian tới, tức là ít nhất về dưới 1.600. Còn nhiều nhất thì không thể biết được. Còn nếu mà giảm sâu thì cậu vàng hoàn toàn có thể test trở lại cái trend này. Đấy, trường hợp sâu nhất là về 1.300. Còn tất nhiên là có thể nó không về. Nhưng cái việc nó 400 đô về đâu đó quanh 1.600 cộng trừ thì cá nhân tôi tôi vẫn thiên về quan điểm giá vàng sẽ về đó còn thời điểm này đúng giá vàng đang rất điên biến động rất nhiều các quỹ và các tổ chức đều nhận định giá vàng lên lên rất mạnh nhưng quan điểm của tôi thì tôi vẫn nghĩ giá vàng lên nhưng là lên dài hạn còn ngắn hạn cá nhân tôi đánh giá giá vàng sẽ xuống không chỉ xuống đâu xuống rất mạnh là đằng khác đó, đó. cũng như tôi sẽ canh mua giá vàng khi nào khi giá vàng điều chỉnh xong Nhịp tới tôi sẽ canh mua giá vàng khi giá vàng dưới nghìn sáu, nghìn năm đến nghìn sáu đó là thời điểm tôi canh mua Còn đâu khi giá vàng trên nghìn chín, đặc biệt là trên hai ngàn, tôi sẽ chỉ chờ đợi tín hiệu trên tôi bán xuống thôi đó là quan điểm cá nhân tôi còn tất nhiên quý vị được phép lựa chọn mua lên hay bán xuống là quyền của quý vị đó là về cậu vàng thứ hai là chúng ta sẽ xét đến mã chứng khoán Mỹ những cái mã hot nhất mà đang đi ngược quy luật nhất hiện nay thì chứng khoán Mỹ chỉ số Nasdaq thì nó liên tục lập đỉnh rồi chúng ta cũng không biết đâu là đỉnh cuối cùng của nó cả phiên cuối tuần tuy nó có xuống nhưng nó cũng chưa tạo nên cặp nến đảo chiều có khá nhiều tín hiệu chỉ báo nó yếu đi thôi có lẽ chúng ta phải chờ đợi khi nào nhà đầu tư F0 hết điên thì nó sẽ xuống thôi còn bây giờ thì độ điên thì tuy có giảm đi nhưng nó cũng chưa giảm hẳn nhiệt Đối với chỉ số chứng khoán Dow Jones cũng vậy thôi. Dow Jones thì mấp mé quay trở lại 24 27.400, tiếp tục tăng phiên cuối tuần. Tháng đến tháng chưa đóng, chúng ta cũng chưa nói lên được điều gì. Nhưng mà có lẽ thời điểm này chỉ số chứng khoán Dow Jones việc nó còn tăng nữa hay không thì tôi không biết nhưng cá nhân tôi đánh giá khi nào nó đạt đỉnh và nó kết thúc đợt xuống thì chắc chắn cái đáy 18.000 sẽ không phải là đáy nữa. Mục tiêu tiếp theo của nhịp giảm tới sẽ là 15.000. Tuy nhiên lúc nào nó giảm 27.000, 28.000, 29.000 hay 26.000 tôi không biết. Do vậy tôi khuyến nghị quý vị là hết sức cẩn thận khi giao dịch những mã chỉ số thời điểm này. SP500 cũng tương tự như vậy thôi. SP500 thời điểm này thì SP500 cũng mấp mé đỉnh cú rồi có thể gọi là nếu chúng ta nhìn dài hạn thì nó đang có mô hình hai đỉnh thế thôi và với cái mô hình hai đỉnh này thì đương nhiên khi nó xác nhận mô hình này xong đi xuống phá đường viền cổ 2000 thì đương nhiên đích đến của nó nay mai là 800 điểm. Do vậy thời điểm này cũng vậy thôi. SP500 thì chưa có dấu hiệu dừng, chưa hề có tín hiệu nến đảo chiều. Do vậy quý vị cũng hết sức cẩn thận. Tuy nhiên nếu mua thì tôi khuyên quý vị là có lẽ không nên. Những nhà đầu tư F0 sớm muộn sẽ trả giá trong biển máu. Vấn đề là ngày nào trả giá thì tôi cũng không thể biết được. Cũng có thể nó sẽ xuất hiện kịch bản là có một thông tin bất lợi gì đó và một ngày chứng khoán Mỹ giảm 10-15%. Có thể chỉ một phiên giảm nó sẽ xóa thành quả của hai tháng tăng cũng là bình thường. Chúng ta phải hết sức lưu ý thời điểm đó. đối với ờ, dầu giá dầu thì cũng đã nhấp nháy tín hiệu đảo chiều nhưng nó cũng chưa rõ ràng. Chúng ta có thể nhìn thấy gần 2 tháng trời giá dầu cứ đứng quanh 40 41. Có lẽ chúng ta phải chờ đợi thôi. Khi giá dầu bứt phá qua hẳn cái khu vực này thì lúc đó tín hiệu xuống nó sẽ rõ ràng hơn. Khi nào giá dầu giảm qua 39 có lẽ quý vị bán với đuổi theo nó sẽ hợp lý hơn là chúng ta bán đón đỉnh. Rút kinh nghiệm độ điên. Còn đương nhiên giá dầu thì sẽ xuống thôi. Cái này là đương nhiên. Một phần chúng ta biết là cái nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu cũng sụt giảm. Thứ hai là các nước OPEC, chúng ta lưu ý các nước OPEC là cũng bắt đầu tăng 1,5 triệu thùng một ngày ờ, từ mùng 1 tháng 8. Chúng ta nên nhớ từ mùng 1 tháng 5 khi các nước OPEC cam kết cách giảm là gần 10 triệu thùng một ngày thì giá dầu đã tăng từ 10 đô lên hơn 40 đô thời điểm hiện nay đó. Còn bây giờ chúng ta biết rồi cái nhu cầu sụt giảm nó không chỉ trong ngày 1 ngày 2. Hiện nay nhu cầu sụt giảm cái đơn vị tiêu thụ nhiên liệu lớn nhất là hàng không thì vẫn nằm gần như là liệt toàn thế giới luôn chứ không chỉ riêng một nước nào cả. Do vậy, cái việc giá dầu cần điều chỉnh xuống một mức thấp hơn và xây một vùng đáy Cá nhân tôi thì mạnh dạn dự đoán giá dầu sớm muộn sẽ về vùng giá 2X, thậm chí là dưới 20, xây một vùng đáy quanh vùng 20-30 trước khi có thể bước vào phục hồi vào năm sau. Do vậy, cá nhân tôi, tôi vẫn thiên về khả năng giá dầu từ 40 này sẽ đi về và tích lũy một hồi quanh 20-30. Sau đó, đến đầu năm sau khi về cơ bản dịch Covid được khống chế, nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu uh, tăng trở lại các hãng hàng không hoạt động nối lại các đường bay thì lúc đó giá dầu mới có thể quay trở lại 40 và bước vào chu kỳ tăng sau. Do vậy, thời điểm này thì quý vị cũng nên nhớ là chúng ta không canh mua dầu. Nếu chúng ta có canh thì chủ yếu chúng ta ưu tiên lệnh trên bán xuống thôi. Thế thôi. Đối các cặp ngoại tệ Cặp AU thì đã có cặp đến đảo chiều xuất hiện rồi nếu không có gì thay đổi AU sẽ bước vào chu kỳ xuống thôi do đó riêng AU có lẽ quý vị canh trên bán xuống thôi nha chúng ta dừng lỗ trên cái đỉnh cũ này đó còn đâu chúng ta canh trên bán xuống còn tùy theo quý vị dừng lỗ được bao nhiêu thì chúng quý vị canh điểm mà bán thôi có quý vị dừng lỗ được 50 pip thì chúng ta canh nó hồi lên trên để làm sao đạt được dừng lỗ 50 pip có quý vị dừng lỗ được 100 pip thì có thể bán luôn còn có quý vị dừng lô 30 pip thì chúng ta đợi nếu không lên thì thôi còn cá nhân nó đã chính thức tạo ra cái mẫu hình nến đảo chiều rồi nên nó cũng sẽ không bất ngờ AG thì tương tự AU cũng có dấu hiệu tạo mô hình ba đỉnh quý vị vẫn có thể bán và dừng lỗ phía trên thôi EU chúng ta có thể nhìn thấy hai nến tuần áp lực bán cực mạnh trong khi đó áp lực bán ngay tại cái điểm khi EU test cái chen kháng cự dài hạn chen kháng cự này thiết lập từ năm 2006 nên rất mạnh đương nhiên EU sẽ điều chỉnh xuống bây giờ chúng ta có hai lựa chọn à, trên nến ngày thì EU cũng đã có dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh nhỏ chúng ta hoàn toàn có thể bán và dừng lỗ khi qua cái hai cái đỉnh nhỏ này hoặc lựa chọn an toàn hơn là chúng ta sẽ chờ EU điều chỉnh về chúng ta mua quan điểm của tôi EU sẽ đi lên về dài hạn ngắn hạn thì đi xuống do vậy nếu quý vị có thể canh bán ngắn hạn hoặc chúng ta canh EU về vùng 1.1400 1.1300 chúng ta mua lên đây là điểm lý tưởng tức là đâu đó nó sẽ giảm tầm 400 trên dưới 400 pip thì chúng ta canh mua lên đấy sẽ là điểm mua thuận chiều tốt hơn EG thì sẽ biến động cùng chiều EU nhưng nó có một lý do nữa là đợt này đồng yên hơi yếu do vậy quý vị nếu giao dịch EG hết sức cẩn thận Uzi thì cá nhân tôi đánh giá là Uzi sau khi nó tạo cặp đến đảo chiều bây giờ nó sẽ tiếp tục phục hồi thôi. Tuy nhiên tín hiệu phục hồi của nó không được mạnh. Do vậy chúng ta cũng nên đứng ngoài không nên giao dịch Uzi. UCAD tuần qua có tín hiệu rút chân khá là mạnh mẽ. Nó cũng test gần đến cái chen hỗ trợ. Đấy, thực ra nếu nó chọc sâu hơn một tí nữa chạm chen thì sẽ là điểm mua rất lý tưởng. Rất tiếc nó không chạm chen có lẽ UCAD ưu tiên hướng mua lên thôi GU thì lại có lẽ sẽ bị điều chỉnh vì chúng ta nhìn trước đó GU có một cây búa tuy nó không được đẹp búa hơi nhỏ nhưng sau đó nó lại bồi một cây nến đảo chiều tạo ra một cặp nến đảo chiều nên có lẽ xu hướng chung của GU sẽ là điều chỉnh GU điều chỉnh cũng hợp lý bởi vì đúng cái lúc GU test cái kênh kháng cự chen kháng cự của nó do đó GU điều chỉnh chúng ta cũng không lại bây giờ vấn đề chỉ là GU điều chỉnh đến đâu thì chúng ta có thể nhìn thấy GU sẽ xu hướng của nó sẽ hướng đến vùng 1.2700 xa hơn là 1.2600 như vậy vùng 1.27 1.26 đây sẽ là vùng canh mua của GU tức là đâu đó GU sẽ điều chỉnh tầm 3 400 pip thì đấy sẽ là vùng mua hợp lý còn ưu tiên trung hạn là mua lên nhưng ngắn hạn là ưu tiên bán xuống GG thì sẽ khó hơn GU. Cá nhân tôi tôi sẽ không chọn giao dịch GG thời điểm này. Đối với GN thì có lẽ là nó đang gió xu hướng đi lên rồi. Quý vị canh nó điều chỉnh để mua lên thôi. Nhưng cá nhân tôi thì cũng không nhìn thấy cái khả năng GN sẽ điều chỉnh mạnh. Mà có lẽ quý vị nên chờ đợi khi GN break out mây chúng ta mua sẽ tốt hơn. GCAD sẽ tiếp tục tăng giá thôi nhé. Nếu GCAD điều chỉnh mạnh xuống thì chúng ta mua lên thôi xu hướng ưu tiên khi GCAD điều chỉnh tầm 2-300 pip. GAUD cũng sẽ tiếp tục đi lên. GAUD đã vượt cái chen giảm giá rồi. Bây giờ xu hướng chung của nó sẽ đi lên thôi. Còn cách thức đi lên của nó chắc chắn sẽ gập gành. Nhưng xu hướng chung của nó sẽ đi lên. Nó sẽ hướng đến vùng giá 1.9 tức là tăng tầm 1.000 pip. Đó là toàn bộ cái ờ, nhận định của tôi đối với thị trường vàng, tiền tệ, forex, chứng khoán và dầu. Đây là quan điểm cá nhân. Tôi chia sẻ hy vọng là giúp quý vị có một cái nhìn nó khách quan hơn và có thêm một góc nhìn để có thể đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn. Còn quý vị lưu ý là lệnh là do tay chúng ta bấm. Chúng ta đầu tư thì đương nhiên ai đầu tư cũng có những lúc rủi ro có những người rủi ro ít hơn có những người rủi ro nhiều hơn thế thôi ok lời cuối cùng thì tôi cũng một lần nữa tôi xin là gửi lời chân thành xin lỗi đã làm các bạn copy chay tài khoản IC Market của tôi thất vọng đây là điều tôi cũng không mong muốn chúc quý vị tuần mới giao dịch thành công